À, xin kính chào các chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, Hôm nay ngày 18 tháng 6 năm 2021 à, Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Nai báo giá tới các anh chị chiếc xe vừa về tới cửa hàng Biển số 60A 95126 là chiếc Toyota Innova Năm sản xuất cuối 2012 à, Một mẫu mới, form lớn, phiên bản E, xe gia đình à, Giá mùa dịch cửa hàng chào bán cho các anh chị chiếc xe này à, là 328 triệu à, Nhanh tay liên hệ liền cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai qua hai số điện thoại số à, Viettel 0868 33 77 79 à, số Zalo Vina 09 24 3566 chiếc xe cực kỳ đẹp luôn các anh chị không lỗi nha biển số tư nhân xe mới vừa đăng ký đăng kiểm bảo hành bảo hiểm à, à, đầy đủ hết nha phí đường bộ xe cực kỳ đẹp luôn màu sơn ghi bạc biển số Đồng Nai 95126 à, à xe à, Toyota Innova E nha 2.0E anh chị yên tâm cái xe này không có một cái lỗi luôn nha cực kỳ đẹp nha mới thay bốn cái vỏ mới các anh chị mới thay bốn cái vỏ mới nha à, 328 triệu giá mùa dịch nha phiên bản E nha các anh chị xe này không có kinh doanh dịch vụ nha à, mới về chưa có dọn mới có à, về là cửa hàng quay liền này dịch tới đây đánh đánh nhanh rút gọn 328 triệu xe cực kỳ đẹp luôn các anh chị Xe này phiên bản E thì đầy đủ đồ nha à, Đầy đủ đồ Đó. Đây Bấm cho các anh chị xem à, Xe này của mình vô màn hình Android Camera hành trình trước sau Camera hành trình trước và sau nha các anh chị à, Quay phía trước và quay phía sau luôn à, Phía trước có ông đang ngồi Phía sau có ông đang ngồi luôn Rất là đẹp nha à, Có YouTube nha các anh chị có YouTube có à, đầy đủ à, nhạc theo yêu cầu cái bản e mình thì có sưởi kính đâu đầy đủ hết nha các anh chị đó, các anh chị nhìn cần số nè rất là đẹp luôn phiên bản hai thứ khí nha đó. e đủ rất đẹp à, báo giá với các anh chị là 328 triệu nha xe cực kỳ đẹp luôn đó, chúng ta xem hầm máy nha đây Toyota Innova năm sản xuất 2012 à, à, hàng kế cuối các anh chị hàng kế cuối 2012 xe đã được bột sàn nè các anh chị bọc bộ ghế cho bò ghế cho bò đẹp lắm nha ấm bò ấm bò đẹp lắm à, bọc sàn 5D La Phong 5D luôn các anh chị nha 5D thì da beo Đó, xe bọc da bò da beo xe đẹp ngất ngay luôn các anh chị à, lưu ý là cửa hàng ô tô Lân Ngọc Nai là luôn tuyển các anh chị làm cộng tác viên nha phụ bán xe cho cửa hàng ô tô Long Ngọc Đồng Nai với hình thức là ngồi tại nhà à, không có cần phải à, đi tới à, bán trực tiếp nha chỉ cần à, truy cập vào YouTube ô tô Long Ngọc Đồng Nai chúng ta xem à, video xe của cửa hàng ô tô Long Ngọc Đồng Nai và chúng ta thích xe nào thì chúng ta chia sẻ bán à, cái đặc biệt lưu ý nhất là chúng ta nhớ bấm vào nút cái đăng ký ở dưới góc phải màn hình à, để được cửa hàng thông báo xe mới cho các anh chị biết là hàng tháng có xe mới về thì hàng tháng cửa hàng về khoảng 450 à, chiếc Toyota Innova đủ loại cho nên các anh chị nào không bấm đăng ký thì không có cập nhật được à, xe mới của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai cũng như là cửa hàng ô tô Lân Ngọc Nai không biết là các anh chị bấm đăng ký cho nên không gửi tin nhắn để các anh chị thông báo cho các anh chị biết là có xe mới về rồi chúng ta xem máy cái xe này phải nói là cực kỳ đẹp luôn các anh chị nha cực kỳ đẹp luôn nắp cabo chưa rớt rồi các anh chị rồi nhiều lớp phiên bản này phiên bản E nha các anh chị nha xe gia đình nha rất là đẹp à, không lỗi luôn các anh chị nhìn cái màu sơn của nó đẹp cực kỳ à, rất là đẹp nha màu sơn rất là đẹp các anh chị không lỗi cabo đều còn zin hết nha các anh chị nha sùng chỉ nách niết đều là zin hết có 328 triệu giá mùa dịch giá này mà chưa không dịch là khoảng gần 400 nha các anh chị à, dịch quá cửa hàng mua nhanh bán nhanh à, lên bộ đèn à, led led trắng nha công suất lớn xài rất là đẹp rất là ăn đường nha à, các anh chị lưu ý là số điện thoại của cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai số Viettel là 0868 à, 33 77 à, 79 à, số Zalo là 0919 à, 24 35 66 các chị xem cái bô mà chưa xét này. đô mà chia sẻ là xe cực kỳ đẹp luôn các anh chị nha cực kỳ đẹp luôn các anh chị lưu ý là hàng tháng cửa hàng về khoảng 450 xe anh chị à, nhớ là bấm đăng ký để cửa hàng thông báo cho các anh chị biết là có xe mới về qua tin nhắn nha anh chị nào không bấm đăng ký cửa hàng thì không biết mà thông báo cho các anh chị qua tin nhắn là xe mới nha xe nhôm đều đồ rất là đẹp đó chị nhôm ốc đồ ABS à. ABS cực kỳ đẹp luôn rồi, xin nhắc lại là chiếc xe biển số à, 60A 951126 là chiếc uh, Toyota Innova năm sản xuất cuối 2012 form lớn bản E à, giá tiền là 328 triệu mùa dịch anh chị nào chốt nhanh thì à, kịp chiếc xe này nha xe lâu lâu cửa hàng mới à, lấy được chiếc xe đẹp về anh chị nào chốt thì gọi cho cửa hàng 0919 243566 hoặc số Viettel 0868 33 7779 máy nổ êm như xe điện đó các anh chị nha máy đang nổ đó em cửa hàng sẽ đóng nắp lại các anh chị xem cho tổng quản xe nha à, cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai à, chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 5 chỗ cho đến 9 chỗ ngồi giá tiền dao động từ 5 triệu 50 triệu cho đến 500 triệu hàng tháng cửa hàng về khoảng 4 50 chiếc Toyota Innova cũng như các dòng xe khác các anh chị lưu ý là à, xem xe cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai chúng ta chỉ cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai và chúng ta bấm vào nút đăng ký có phải màn hình sau đó cửa hàng sẽ thông báo cho các anh chị biết là có xe mới về vì còn rất là nhiều xe trên kênh uh, YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai cho nên các anh chị lưu ý chúng ta nhớ bấm nút đăng ký có phải màn hình liền vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được vừa xem vừa bấm chia sẻ cũng được à, anh chị nào bấm chia sẻ bấm đăng ký thì cửa hàng sẽ thông báo cho các anh chị biết là có xe qua tin nhắn nha có xe mới về anh chị nào có bấm à, chia sẻ thì kênh sẽ thông báo cho các anh chị biết là à, có xe là chúng ta cùng bán cùng kiếm thêm thu nhập cùng ô tô Lân Ngọc hôm nay. xe mình mới đăng ký đăng kiểm bảo hiểm xong nha các anh chị nha các anh chị nhìn trên môi rất là đẹp luôn rất là đẹp các anh chị à 328 triệu anh chị nha đó, đầy đủ các chức năng có màn hình Android camera hành trình à, màn hình Android bảo hành một năm nha các anh chị xe cực kỳ đẹp luôn cực kỳ đẹp bốn cái vỏ mới thay nha mới đăng ký đăng kiểm anh chị nào chốt nhanh chiếc xe này kiểu à, anh chị khác chốt uổng nha các anh chị cộng tác viên cũng vậy nếu lấy bán xe cho anh em bạn bè người thân bán cho người nhà thì chúng ta nhanh tay chốt liền gọi cho Lân Ngọc số điện thoại 0868 33 77 79 hoặc là số Zalo 0919 24 à, 3566 nha xe bốn cái vỏ mới thay mới cắt luôn các anh chị bốn cái vỏ mới thay mới cát luôn phiên bản 2.0e xe nổ êm như xe điện luôn nha các anh chị nha đây cửa hàng nhắc cho các anh chị à, nhớ là hàng tháng về khoảng 450 chiếc Toyota Innova anh chị nào lưu ý là chúng ta truy cập vào à, YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai chúng ta bấm vào nút đăng ký có phải màn hình để kênh thông báo cho các anh chị biết vì hàng tháng kênh sẽ về rất là nhiều xe nha các anh chị về rất nhiều xe xe đã bọc trần 5D à, da beo nha bọc và bộ da bò ghế bọc bộ sàn cách âm chống ồn xe đẹp không lỗi phiên bản E 2.0 à, rất thích hợp cho các anh chị nào chạy dịch vụ cũng như là chạy gia đình một chiếc 22 à, như thế này giá thị trường mà không dịch à, lúc trước thì nó tầm khoảng trên 400 còn bây giờ cửa hàng bán 328 triệu bao công chứng à, ủy quyền hoặc rút hồ, hồ sơ gấp cho các anh chị ở tỉnh xa cho nên các anh chị lưu ý là à, à, số điện thoại của Lê Ngọc Đồng Nai hoặc là số à, Zalo à, số điện thoại là 0868 à, 33 77 79 số Zalo là 0919 24 à, 35 66 ừ, xe rất là đẹp các anh chị có gắn đồ chơi đuôi cá rồi thấy inox thì ốp quanh xe còn bốn à, cái vỏ mới thay mới đăng kiểm à, bảo trì bảo dưỡng xong mới một năm à, mới vô màn hình đồ đầy đủ hết rồi xe này không lấy thì còn chờ gì nữa nha à, nhanh tay liên hệ à, tiết kiệm chi một cuộc gọi các anh chị nha à, tiện một cuộc gọi gọi liền cho Lân Ngọc Đồng Nai số Zalo 0919 243566 sau khi à, cho quay xong cửa hàng sẽ cho dặm sơn đánh bóng liền à, ngày mai các anh chị đến xem là cực kỳ đẹp nha anh chị lưu ý là chiếc xe 60A 95126 là chiếc Toyota Innova năm sản xuất cuối 2012 à, giá tiền chào bán của cửa hàng của tôi Lân Ngọc Đồng Nai là 328 triệu bao công chứng ủy quyền hoặc mua bán rút hồ sơ gốc xe cực kỳ đẹp không lỗi xe gia đình à, màu sơn khá là sáng láng nha xe này sau khi cửa hàng đánh bóng nữa là rất là đẹp luôn Rồi, cảm ơn các anh chị đã báo chút thời gian quý báu xem cửa hàng ô tô Lân Ngọc quay phim cảm ơn các anh chị đã chia sẻ à, video để cùng cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai bán à, xe cũng như là cảm ơn các anh chị đã bấm đăng ký trước khi cấp máy à, các anh chị nhớ bấm vào nút đăng ký góc phải màn hình để cửa hàng thông báo gửi tin nhắn để các anh chị là có xe mới về vì hàng tháng cửa hàng về khoảng 4 50 chiếc Toyota Innova các anh chị không đăng ký kênh sẽ không biết và không có thông báo cho các anh chị được lưu ý là các anh chị nào cộng tác viên thì chúng ta mạnh tay chia sẻ và bán sau khi chúng ta bán được thì sẽ cửa hàng sẽ chuyển khoản hoa hồng cho các anh chị và số tài khoản các anh chị chụp gửi Zalo mà không cần phải đến trực tiếp cả cửa hàng cũng không cần bỏ vốn không cần bỏ công cũng như là không cần phải à, đến làm trực tiếp nha không cần trình độ bằng cấp chúng ta chơi Zalo Facebook và xem YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai và chia sẻ là được rồi chúc anh chị cộng tác viên tháng này bán thật nhiều xe và kiếm thêm thu nhập thật nhiều từ ô tô Lân Ngọc Đồng Nai xin chào và hẹn gặp lại xe sau